Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, à, ngày hôm nay bác sĩ Lưu Quốc Bảo lại trở lại với chúng ta để à, cập nhật cho quý vị những cái thông tin à, đáng ghi nhận mới nhất về đại dịch COVID-19. trước hết Vân Anh xin chào bác sĩ Bảo. À, chào chị và chào khán giả ở San Diego cũng như ở khắp mọi nơi. À, vâng thưa quý vị, ờ, một lần nữa thì ờ, Vân Anh xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lưu Quốc Bảo là bác sĩ chuyên khoa về phổi và đường hô hấp đang làm việc tại San Diego. À, thưa bác sĩ, à, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay á, thì à, có một số quý vị khán giả à, sau khi coi cái chương trình của bác sĩ tuần trước thì có những cái câu hỏi sau đây à, Vân Anh tổng tổng hợp một cái câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất à, đó là à, thưa bác sĩ Bảo à, nghe nói là coronavirus là airborne tức là có thể lơ lửng trong không khí như vậy có thật hay không và sống được bao lâu trong không khí và khi uh, coronavirus ở trên những vật thể thì sống được bao lâu thưa bác sĩ? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi cho hoàn toàn thì mình nên định nghĩa à, một một vài cái danh từ nó nó nó hơi à, bị à, à người ta không hiểu rõ cho nên nó uh, uh, dễ bị hiểu lầm khi mình nói á, cái con virus này nó truyền uh, như thế nào thì mình nói như mấy lần trước mình nói là nó uh, người ta nhiễm truyền là tại vì nó qua đường hô hấp là như thế nào hô hấp là khi mình ho ra hoặc mình hắt xì ra hoặc rất như khi mình nói ra nó văng ra những cái giọt nước cái đó gọi là droplets thì cái cái droplets á, là là, là là cách mà cái con vi, vi, siêu vi khuẩn này con virus này nó di truyền từ uh, một người qua một người khác đó là cái cách uh, quan quan trọng nhất à, khi mình nói á, là uh, câu hỏi hỏi là cái con virus nó có bị airborne là nghĩa là khi nó nó bay trên không khí hay không đó thì cái trường hợp đó có xảy ra nhưng mà rất là uh, hiếm và trong một cái tình trạng khác ví dụ như uh, mình vào bệnh viện mình nhập trong viện rồi trong bệnh viện người ta làm những cái uh, thí nghiệm uh, uh, y học như như là đặt những cái nội uh, ống khí quản hoặc là làm soi uh, khí quản hoặc là người ta cho mình thở cái nebulizer tại cái uh, uh, việc làm trong y khoa nó nó sẽ làm cho cái cái bệnh nhân nó nó toát ra những cái uh, ờ, uh, ờ, droplet và sau và ờ, và trong đó có những cái droplet nhỏ hơn nữa thì cái con droplet nó nhỏ hơn á thì nó sẽ trở thành airborne trong khi mình ở người người ở ngoài đó uh, mình đi ngoài ngoài ngoài đường hoặc mình đi chợ mình tác tiếp xúc với người, người, người thường đó thì người, người ta ho người ta hết xì á thì phần đông là những cái giọt nước nó ra nó lớn hơn nó lớn hơn 5 micron thì nó sẽ xuống và nó động ở trong trong phạm vi 2 mét rất là hiếm khi nào những cái giọt đó nó trở thành airborne nghĩa là nó bay trên không khí và lơ lửng trong không khí được bao lâu, được một một thời gian nào đó trừ khi trong cái khoảng cách nó nhỏ quá và rất là nhiều người uh, ho hoặc, hoặc là uh, à, hắt xì hoặc là nó không có thoáng hơi trong một cái phòng nhỏ thì có thể mình sẽ bị nhiễm trùng trong cái trường hợp là cái con con siêu vi khuẩn đó là airborne thì theo những cái thí nghiệm mà thì, uh, à, thí nghiệm mà người ta đã làm uh, và đã uh, đăng ở trong tạp chí New, New England Journal of Medicine trong cuối tháng 3 thì cái con virus này nó có thể nó làm lơ lửng trong không khí cho tới vài tiếng đồng hồ có thể tới 3 tiếng đồng hồ và có thể nó kéo dài hơn nhưng mà mình quan trọng á mình phải để ý á, là đây là trong cái trường hợp làm thí, thử nghiệm làm thử nghiệm là trong một cái phòng không có không không không khí nó không có uh, nó không có xuyên qua cái phòng cái phòng nó phòng kín thì trong cái trong cái trong cái uh, phạm vi giới hạn đó thì nga sẽ thấy là con vi khuẩn nó nằm trong không khí trong vòng 3 tiếng đồng hồ nhưng mà nếu như mình ở ngoài chợ hoặc là mình ở ngoài đường thì không khí nó ờ, lưu động ờ, thì cái trường hợp đó nó, nó không có thể là giống nhau và yeah. Dạ. mình phải nên chú ý một cái nữa là trong cái cái cái cái, cái trường hợp mà làm thử nghiệm đó người ta tìm được cái con siêu vi nó nằm trong không khí hoặc nằm trong à, ờ, bàn chưa chắc là những con đó nó sẽ mình phải mình sẽ đụng vào một, một, một, một cái cái số nó nhỏ quá cho nên nhiều khi nó mình có khi mình thích mình đụng vào nó nó cũng, chưa chắc là mình đã nhiễm và có một câu dạ. hỏi dạ. dạ có một câu hỏi dạ. mấy người hỏi là uh, ví dụ như trên uh, người ta uh, lo là ví dụ như người ta order hàng hóa hoặc là dụng cụ trong nhà đình dạ. trong trong nhà rồi uh, Amazon hoặc là người, người ta gửi tới trong cái thùng đồ đó thì trên cái mặt ờ, của cái thùng đó thì cái con có con con siêu vi khuẩn thì mình sẽ có bị nhiễm trùng hay không thì cũng trong cái thứ thử nghiệm vừa nói vừa rồi đó thì nếu như mà cái con siêu vi khuẩn nó nằm trên carbon đó là uh, ờ, cạc tông đó thì nó có thể sống được trong vòng ờ, nó có thể mình không phải là sống nhưng mà nó có mình có thể tìm lại nó được trong vòng 24 mươi bốn tiếng đồng hồ nghĩa là người ta thử nghiệm đây không phải là ờ, live virus người ta đã thử thì trong 24 tiếng đồng hồ thì nó trên cái mặt bàn nó mà còn cái con còn có tìm được cái con siêu vi không thì trên cái, cái cạc tông thời gian 24 tiếng đồng hồ những cái người mà chuyên viên y khoa à, cộng đồng đó public health đó như ông Anthony Fauci chẳng hạn và mấy người khác người ta khuyên đó thì mình đừng có nên lo mấy cái chuyện đó quá cái chuyện quan trọng nhất là mình phải rửa tay họ đều đều đều đặn ví dụ như mình lấy hàng lấy hàng ở ngoài người ta deliver vậy mình mình ờ, nếu mình lo thì mình đeo găng tay cũng được không sao hết mình gỡ ra đó. xong rồi mình bỏ cái cái cà tông đi xong mình trước khi mình đụng tới những cái hàng hóa phía trong đó thì mình rửa tay lại dạ. thì làm như vậy á, thì sẽ không, tránh được là cái cái nhiễm trùng của con sự vi khuẩn này À, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, thưa, thưa quý vị, à, nói tóm lại là à, bác sĩ à, Lưu Quốc Bảo à, cho chúng ta biết là nếu mà chúng ta giữ những cái bước như là rửa tay thật thường xuyên à, ở nhà, tránh đi ra ngoài thì à, chúng ta đã giúp cho sự phòng ngừa của lây lan COVID-19 phải không bác sĩ? Vâng. Dạ, à, thưa quý vị, à, trong những ngày qua thì chúng ta nghe rất là nhiều những cái tin tức về à, những cái um, triệu chứng cũng như là chữa trị bệnh như thế nào thì chúng ta biết rằng COVID-19 hiện tại chưa có thuốc chủng ngừa cũng như là chưa có thuốc chữa trị à, và lây lan rất là nhanh do đó do đó là trở thành một cái đại dịch trên toàn cầu và trong những ngày qua thì cả nhân loại đang chờ đợi đang chờ đợi một phép màu à, đó là à, đang chờ đợi các nhà chuyên viên nghiên cứu làm sao để có thể tìm ra được cách chữa trị cũng như là ờ, thuốc chủng ngừa và trong những ngày qua đó thưa bác sĩ Bảo thì chúng ta cũng nghe à, tin tức cho biết là cũng đã có à, thuốc cũng như là cũng đã có những cái cách mà người ta tìm tìm hiểu ra à, tuy nhiên tất cả cũng đang ở trong vòng thử nghiệm và chưa chính thức được công bố phải không bác sĩ à, thì thưa bác sĩ quý vị khán thính giả à, xin hỏi bác sĩ Bảo lần nói chuyện lần này đó là được biết những người đã nhiễm nhiễm COVID-19 và đã bình phục rồi à, thì được biết là những cái người bệnh nhân đó nếu mà dùng à, máu của những người đó thì có thể chế ra một cái loại thuốc chữa bệnh cho COVID-19 như vậy có đúng không thưa bác sĩ? Dạ à, cũng đúng nhưng mà không hoàn toàn à, thì mình nhắc lại cái chuyện lần tuần trước mình nói là mình nói chuyện về thử nghiệm có hai cái mình nói một là thử nghiệm về uh, nucleic acid RT-PCR là mình ờ, dùng một cái cái swap mình bọt vào mũi mình à, yeah. Dạ. xoáy xong rồi à, cái cái thử, thử nghiệm đó là thử nghiệm cho tìm cho được cái uh, à, DNA uh, ờ, cái RNA của con virus cái cái thí nghiệm thứ hai mình nói là về mình lấy giọt máu và giọt máu đó mình tìm trong trong cái giọt máu đó nó có cái uh, sức uh, sức kháng thể cái chất kháng thể kháng thể nghĩa là antibody là cái cái chất kháng thể đó là những cái protein của trong cơ thể mình nó làm ra khi mình bị nhiễm trùng thì cái cái chất kháng thể này á, nó sẽ diệt được cái con uh, siêu vi khuẩn đó khi mình lành bệnh rồi đó thì cái chất kháng thể đó nó sẽ lên cao trong trong trong ờ, trong người mình trong máu mình nó có hai uh, phân loại uh, màu đỏ đó là tại vì có hemoglobin là những cái cái uh, tế bào mà để người, thân thể mình nó dùng để mà đem oxygen vào trong người mình còn cái phần cái phần loại kia đó nó màu trắng là nó có nước và trong đó có rất nhiều cái thứ protein protein để mình uh, động máu lại chẳng hạn và trong đó nó cho có cái chất kháng thể trong đó thì khi mà mình bị bệnh mà mình đã à, bị bệnh đó, thì trong một tuần hoặc là vài tuần sau đó, trong người mình đó nó, nó sẽ làm ra được những cái chất kháng thể đó nó diệt được cái con vi vi khuẩn con siêu vi khuẩn và sau này khi mình lành bệnh rồi á thì trong người mình nó có rất nhiều cái à, cái chất à, kháng thể đó thì cái chuyện mà dùng cái chất kháng thể này để mà chữa chữa bệnh đó thì nó không phải là mới. Ừm. Thì y khoa đã làm như vậy cũng cả 100 năm rồi. Và những cái chuyện mà những cái dịch vừa trước, ví dụ như, ờ, MERS chẳng hạn, thì đã có nhiều không phải MERS mà là Ebola Ebola virus chẳng hạn, ờ, năm 2000 mà ha 16, 15, 16 thì đã có người ta dùng những cái chuyện cái kỹ thuật như vậy để mà chữa lành bệnh à, ngay cả những người bác sĩ đi làm ở à, bác sĩ Mỹ đi làm ở Phi Châu trở về bị bệnh thì người ta đã truyền à, người ta gọi là convalescent serum à, truyền cái cái cái serum đó và đã chữa lành bệnh, bệnh những cái bác sĩ đó chẳng hạn và người ta đã dùng cái kỹ thuật này để chữa cho bệnh trong SARS trong SARS trong à, mùa dịch trước như H1N1 cho nên cái kỹ thuật này nó không có không phải là à, à, mới mẻ nhưng mà nó không có dễ dàng à, và không phải ừ. là ai bị bệnh cũng cũng cũng phải là làm cũng phải làm cái, cái kỹ thuật này à, thì tại vì thường thường đó người ta làm những cái kỹ thuật này trong lúc mà à, bệnh nặng ví dụ như mình đã nằm trong ICU rồi mình nằm trên ờ. ventilator à, thì uh, bệnh trở nặng rồi đó thì người ta sẽ sẽ sẽ làm như vậy cái bài báo dạ. vừa rồi đây ở của Journal American uh, Association là JAMA đó là tuần tuần vừa rồi có đăng một bài thì trong bài đó là kể ra chuyện là năm người của uh, Trung Quốc uh, làm ở bệnh viện uh, nằm ở bệnh viện Shenzhen bệnh viện Shenzhen đó là người ta dùng kỹ thuật này người ta truyền serum cho năm người đó thì à, hết bốn người đã khỏi bệnh khỏi bệnh cho nên nó, nó nó có một cái tia hy vọng đó nhưng mà um, có rất nhiều uh, khía cạnh là chưa có hiểu rõ được về cái chuyện này tại vì cái chuyện này thường thường trong uh, khoa học đó trong y học đó thì mình làm thử nghiệm mình có hai à, nó gọi là hai two arms là hai à, nhóm một nhóm á, là à, cho chữa bệnh còn một nhóm á, mình gọi là placebo thì mình mới so sánh là trong hai nhóm đó cái, cái phần tỷ lệ tử vong nó bao nhiêu tỷ lệ người ta ờ, khỏi bệnh nó bao nhiêu thì mới biết là cái cái cách cái cái cái cái, cái, cái, cái thuốc mà mình cho nó hiệu nó có hiệu ờ, ờ, hữu nghiệm hay không nhưng mà trong cái bài này nó không có cái, cái placebo nó chỉ cho nó chỉ kể là là năm người này truyền serum nhưng mình cũng biết là tại người ta có bao nhiêu người người ta truyền mà không có không có kết quả người ta chỉ chọn năm người này người ta giải thích thì ừ. Ờ, người ta kể chuyện cho mình thì mình sao mình, mình biết được cho nên ở mỹ đó uh, ở, cái cái cái kỹ thuật này thì không mình không có uh, trong y khoa người ta không có phải là đây phải là mới mẻ mà lạ, lạ lùng nhưng mà mình phải biết là cái cái có hiệu quả hay không và ai là những người mình nên làm và uh, nó có cái có trục trặc gì không thì ở, ờ, ở bây giờ thì các những cái, cái cơ quan y tế lớn người ta bắt đầu kêu gọi và là ừ, làm những cái thử nghiệm này và cho à, những người à, ở ở ở, ở New York chẳng hạn Mount Sinai bây giờ đang đang bắt đầu mở cái yeah. Dạ. file để cho để tìm tìm hiểu thêm về cái kỹ thuật này trong cái việc cứu, cứu chữa của COVID-19. À, thưa bác sĩ, những người đã bị nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh rồi à, thì họ có khả năng tái nhiễm lại một lần nữa không thưa bác sĩ? Dạ, à, cái này thì người ta chưa có biết hoàn toàn 100%. Nhưng mà theo những cái chuyên môn um, tài giỏi nhất mà những người mà uh, hiểu biết nhiều nhất về những cái chuyện này ở ở trong uh, giới y, y học Hoa Kỳ đó thì người ta nghĩ là không. À, ừ. Tại vì sao người ta nghĩ như vậy? tại người ta dựa theo ví dụ như 2002 2003 cái SARS số 1 đó thì những người bị SARS số 1 đó, bị rồi mà đã có chất kháng thể trong người mình rồi đó, người ta không bị lại lần thứ hai ừ. và người ta biết đó, là cái chất kháng thể trong người mình khi mình bị Covid-19 đó thì người mình sẽ ờ, làm cái chất kháng thể nó sẽ lên và sẽ uh, peak nghĩa là lên cao nhất trong vòng um, cỡ chừng uh, một hai tháng và theo cái cái uh, cái kinh nghiệm của cái SARS số 1 đó thì người mình nó giữ được cái chất kháng thể nó tới hai ba năm lần cho dạ. nên à, mình chưa biết chắc được tại vì mình chưa có làm thử nghiệm nhưng mà theo cái kinh nghiệm yeah. Dạ. của SARS số 1 đó thì khi mình bị rồi mình sẽ không bị lần thứ hai yeah. Dạ. cho nên những người nào mà đã bị nhiễm rồi mà đã hết rồi thì đó cũng là một cái một cái ờ, đáng đáng mừng cho những người đã bị mà đã uh, có những cái symptom nhẹ phải không thưa bác sĩ dạ yeah. Thứ... yeah, yeah, cái điều này nó rất là quan trọng tại vì thứ nhất là trong giới giới y khoa nếu như mà những bác sĩ những y tá mà khi mà mình đã bị nhiễm trùng mà có thể là bị nhẹ mình khỏi bệnh rồi đó mình có chất kháng thể thì khi ví dụ như tới tháng 8 tháng 9 mà cái cái cái covid 19 à, nó chưa có qua qua khỏi hết uh, mùa dịch yeah. Dạ. được mà nó vẫn còn tồn tại á thì mình khi mình đã thử được thử nghiệm được mình biết là những ai đã nhiễm trùng rồi và đã có chất kháng thể rồi trong giới y khoa thì những người đó sẽ uh, chăm sóc cho những văn vâng, những người văn vâng covid 19 mà không đỡ biết đỡ cái bị lo là mình mình sẽ bị nhiễm trùng. Ừm. Điều thứ nhất là trong trong trong giới y khoa và điều thứ hai nữa là khi mà mình biết như vậy rồi thì những người đó có thể uh, uh, hiến máu hiến không đây không phải là hiến máu mà hiến, hiến serum để người ta ừ. dùng cái serum đó để cho người cho cho người người người bị bệnh và cái thứ ba quan trọng hơn nữa là cũng quan trọng không biết là hơn hay không như trong trong lĩnh vực kinh tế trong lĩnh vực kinh tế khi mà mình biết là mình không, mình đã bị rồi mình có cái kháng thể rồi thì có thể là người ta cho mình đi làm lại cho mình tiếp xúc uh, với uh, công cộng dạ. thì uh, những thì, thì bắt đầu trả, trả trả trả lại cho bình thường cho cái nguồn kinh tế cho những người đã có đã đã có chức kháng thể rồi nhưng cái chuyện đó rất là quan trọng dạ. Dạ vâng, à, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. À, thưa bác sĩ, nói tóm lại thì ngay tại thời điểm này à, với cái sự nghiên cứu của các nhà chuyên chuyên viên hiện nay thì à, chúng ta đã có những cách chữa trị gì cho những bệnh nhân COVID-19 thưa thưa bác sĩ, giống như là dùng thuốc hay là như thế nào chưa hay vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm? Dạ, cái quan trọng uh, thứ nhất uh, quan trọng nhất trong những cái cách chữa trị đó thì à, dĩ nhiên là ai cũng muốn là mình có cái thuốc mà diệt được cái con siêu vi khuẩn này ngay tại chỗ và à, mọi người sẽ khỏi bệnh là cái chuyện à, ai cũng muốn điều thứ nhất điều thứ nhì là mình muốn là mình có một cái vaccine à, dạ. yeah. Dạ. một vaccine đó để cho ngừa bệnh nhưng mà cả hai cái cái chuyện này đó nó, nó chưa có hoàn toàn à, biết được nghĩa là hiện bây giờ có cả trăm có thể là mấy trăm cái clinical trial nó đang đang đang tìm hỏi về những cái thuốc nào để chữa chữa trị uh, cho cái bệnh COVID-19 này được và cả hàng chục cả hai ba chục cái vaccine nó đang đang đang ờ, đang được uh, trial và cái phase one đã bắt đầu rồi nhưng mà cả hai chưa có chưa có hy vọng là uh, sẽ có trong tương lai gần đây có thể là một vài tháng nữa ví dụ như trial của remdesivir trong tháng tháng tháng tư này sẽ có kết quả và trial của vaccine thì phải một năm à, hay là 18 tháng để có kết quả nhưng mà cả khía cạnh thứ ba nó quan trọng hơn nữa là làm thế nào để mình support nghĩa là mình chữa trị giữ giữ cái, cái, cái bệnh nhân cho nó qua khỏi cái cái cái cái khúc mà hiểm nghèo thì lúc đó người ta sẽ bình phục trở lại thì yeah. Dạ. cái chuyện đó thì uh, những cái cơ quan y tế những bệnh viện ở Mỹ là rất là người ta đã rất thông thạo cái chuyện này nhất là những cho những à, cái intensive care unit À, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. À, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của bác sĩ Lưu Quốc Bảo, à, bác sĩ chuyên khoa về phổi và đường hô hấp tại San Diego. À, thưa bác sĩ Bảo, à, như vậy thì ngay tại thời điểm này tình hình À, của dịch bệnh COVID-19 của tiểu bang California của chúng ta à, như thế nào bác sĩ à, có đáng khả quan hay không và trong những tuần lễ à. sắp tới thì à, mọi người cần làm thêm cái điều gì nữa để giữ cho sự lây lan không có um, lan truyền nhiều thưa bác sĩ dạ dạ nếu như mà mình coi tin tức của thế giới hoặc tin tức của uh, Hoa Kỳ thì mình thấy sẽ rất là bi quan tại vì cái trường trường ờ, trường hợp ở New York chẳng hạn nhưng mà mặc dù New York tuần này nó đỡ hơn là tuần trước nhưng mà số người nó vẫn là rất là cao thì theo thay vì mình nói tổng quát cả nước Mỹ thì mình nói ở địa địa hạt ở California ở, ở tiểu bang California và ờ, quan trọng là ở San Diego chẳng hạn như tuần yeah, dạ, trước yeah. Dạ. mình báo á, là tuần trước mình báo là cuối tới ngày 31 tháng 3 đó cái số tổng tổng cộng những người bị uh, dương tính trong khi mình thử COVID-19 ở San Diego là 804 người nhưng tới hôm uh, hôm nay á, là tổng cộng tới ngày mùng 5 tháng 4 đó là ngày cách đây hai ngày đó cái cái cái cái kết quả nó mới vừa là nó cập nhật nhất á nó đã lên cao hơn uh, tuần trước nghĩa là bây giờ là 1.404 người bị dương tính nhưng mà cái quan trọng hơn á là tuần này so với tuần trước là uh, bao nhiêu case là gọi là mới những cái ca mới đó thì ngày mùng 5 tháng 4 đó là chỉ có 78 ca mới trong khi tuần ừ. trước đó, khi mình báo tin đó là có 115 ca mới nghĩa là ờ. cái số tỷ lệ mà cái, cái cái ca mới từ ngày qua ngày đó nó thấp xuống một chút xíu nhưng mà cái số ừ. dương tính à, tổng tổng cộng những cái tổng qua tổng hết đó, nó vẫn còn lên cao theo dự tính của những cái người người ta làm model đó người ta làm à, dự đoán thì cho tới ngày chừng 15 tháng 4 sẽ là người là ngày peak ngày ngày cao nhất của California cho nên bữa nay mới là 10 mùng 7 vâng chị 17 hay là mùng dạ vâng hôm nay là mùng 7 tháng 4 hôm nay mùng 7 tháng 4 thì à, mình đã thấy kết quả là những cái chuyện của quần chúng đã làm như là ở nhà à, rửa tay à, cô lập và cái, cái điều mới nữa là phải ra ngoài đường thì nên mang khẩu trang thì nếu như mọi người tiếp tục làm những chuyện như vậy đó thì có thể là uh, trong một tuần hai tuần tới thì nó vẫn mang được kết quả tốt hơn nữa là cái số người uh, dương tính nó, nó sẽ thấp dần và cái, cái số ca mới từng ngày qua ngày nó sẽ thấp bớt và cái số người bị bệnh nó phải nhập bệnh nó lại lại càng thấp hơn nữa Ồ, à, đó là một cái điều rất là đáng mừng. À, và thưa bác sĩ như vậy thì à, mọi người giờ à, của chúng ta tại California cũng như là tại San Diego tiếp tục à, ở nhà giống như là bác sĩ vừa mới nhắc à, rửa tay thường xuyên và không có ra ngoài để chúng ta giữ cái cái mức độ nó như vậy à, thì có như vậy thì cái à, cái à, sự giảm thiểu nó mới à, nó mới nhanh phải không thưa bác sĩ? Dạ, mình nên ngay cả cái chuyện như là đi đi chợ chẳng hạn thì ví dụ như hồi chưa có dịch thì mình có khi mình đi chợ hai ba ngày mình lần yeah. Dạ. nhưng mà trong như bây giờ thì mình nên tối thiểu giảm bớt lại những cái chuyện đó ngay cả khi mình nên đi chợ một hai ba tuần mình đi một lần thì thì nó vẫn tốt hơn và khi mình ra chợ thì mình nhớ phải mang à, khẩu trang vải và yeah. Dạ. cách cách xa nhau ít nhất là 2 mét Dạ. Dạ. À, cảm ơn bác sĩ Bảo rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bác sĩ Bảo chia ờ, chia sẻ với chúng ta à, những cái tin cập nhật mới à, rất là đáng khích lệ. Mặc dù chúng ta vẫn còn đang đối diện với sự hoành hành của COVID-19. À, bác sĩ Bảo có muốn chia sẻ gì à, trước khi chúng ta chia tay cho phần nói chuyện ngày hôm nay không thưa bác sĩ? Dạ, mình thấy một điều mình nên nhắc cho quần chúng cộng đồng mình là mình thấy những người đi chợ người hay là nhân nhân viên ở chợ hoặc là người người ta đi chợ người ta hay mang găng tay găng tay bao cao su đó thì cái điều này không có tốt nghĩa là khi mình mang găng tay đó thì mình sẽ à, đụng vào ví ví dụ như mình vừa ra khỏi xe mình mang găng tay vào mình đi vào chợ mình đụng vô cái thành thành à, cái cái xe đẩy đó thì trên găng tay mình đã đã dính có thể là vi khuẩn có thể là vi trùng có thể là siêu vi khuẩn có thể virus chẳng hạn bất cứ như gì xong mình mình đẩy xe trong chợ xong mình lấy mình cái tay mình vẫn còn mang găng tay mình tới mình đụng hàng mình lấy đồ mình bỏ lên xe là mình đã chuyển những cái con vi siêu vi khuẩn từ trên cái xe lên cái hàng hóa mình mua mình bỏ vào trong trong xe mình mình đem ra ngoài là đeo găng tay như vậy nó không có tốt cái tốt nhất là mình rửa tay khi mình đụng với cái bất cứ chuyện gì rồi mình phải rửa tay khi mình về nhà mình rửa tay liền chẳng hạn hoặc là nếu mình không có rửa tay được á, thì mình đem theo trong xe mình cái cái cái cái, cái à, cái gel mà à, alcohol để mà à, khử trùng đó mình mình rửa tay liền và những cái nhân viên trong chợ người ta làm người ta mang tay người ta cũng không có vệ sinh là người ta mang găng tay người ta lấy tiền của mình đụng cái tiền ừ. mình trong trong cái găng tay xong rồi người ta vẫn giữ nguyên găng tay đó người ta chuyển hàng hóa của mình vô trong cái sàn của mình là người ta đã truyền bao nhiêu từ người này qua người khác từ cái vật này qua vật khác Nhà, mang găng tay như vậy á nó không có ho, không có không có bảo đảm an toàn nhưng mà nó sẽ đem ra những cái cái chuyện uh, có thể là lây gây bệnh thêm hơn, hơn nữa chứ không có bảo vệ cho mình dạ vâng À, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. À, mong rằng những thông tin mà bác sĩ Bảo vừa mới chia sẻ với chúng ta sẽ giúp cho chúng ta à, tất cả cộng đồng à, sẽ có nhiều thêm thông tin hơn để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch Covid 19 này một mối đe dọa cho toàn cầu. À, cảm ơn bác sĩ Bảo rất là nhiều. Cảm ơn sự theo dõi lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. À, xin cảm ơn chị và xin uh, gặp chị có thể là tuần sau. yeah